chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với công ty trách nhiệm là thiết bị nghe nhìn được cả đánh hà thì hôm nay trong clip này tôi giới thiệu cho anh em về một dòng sản phẩm để hỗ trợ cho anh em về bộ môn bài lá bịp anh em nhé để anh em biết rằng cái máy đánh bài các em vạch từ xưa này nó là một cái gì đó rất là tên tuổi rất là được nhiều anh em lựa chọn và nó đã có một cái chỗ đứng nhất định trên thị trường hiện nay hầu như không có cái sản phẩm nào có thể vượt qua vượt mặt được tất cả những cái dòng và đánh bài anh em nhé đấy tiếng đánh bài hầu như bây giờ nó đang trở thành số 1 trên thị trường hiện nay về độ ưa chuộng bậc nhất và cái độ hoàn thiện và cái tính năng của nó mang lại anh em nhé cái chất lượng của nó ra sao và cái hậu quả của nó anh em mua về anh em chơi anh em sẽ được cái gì anh em nhé đây hôm nay trong cái này tôi sẽ nói rõ để cho anh em biết anh em nhé rồi còn anh em nào có liên hệ có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm anh em có thể liên hệ 19 hoặc anh em liên hệ qua Facebook hoặc Zalo của cửa hàng để được phục vụ nhân viên tư vấn hỗ trợ cho anh em anh em nhé đấy thì quay lại cái máy bài này nó là một sản phẩm hầu như là toàn diện rồi không có một điểm nào chê anh em nhé bởi vì sao bởi vì thứ nhất nó có thể giúp cho anh em đem về chiến thắng này làm cho anh em có một cái kết quả tuyệt đối không có nhà nào không có một ván nào mà nhà đối thủ có thể hơn được bài của anh em cả và thứ hai nữa về cái cách chơi cái sử dụng của nó rất là dễ dàng thứ ba nữa là cái độ bảo mật và an toàn của nó thì rất là cao anh em nhé đấy như anh em chơi ví chơi kính thì hầu như nó sẽ giúp cho anh em một phần là thôi còn đa phần bất kể là do số đỏ của anh em nữa anh em nhé còn trên máy không còn là do anh em đỏ hay là đen nữa mà nó dựa vào anh em dùng máy nào anh em dùng sản phẩm nào anh em nhé còn bây giờ đi chơi bạc không ai người ta chơi sách chín cả sách chín là chỉ có mất thôi người ta phải có một cái phụ kiện hỗ trợ giúp anh em săn lận giúp anh em kiếm tiền anh em nhé đấy thế đây hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em hướng dẫn anh em cách sử dụng cái dòng máy đánh bài iPhone 11 to này anh em nhé đấy tôi sẽ giới thiệu cho anh em này và tôi sẽ có một cái thiết bị phụ trợ dành cho anh em đó chính là cái điện thoại soi bàn anh em nhé hai cái này kết hợp với nhau và giúp anh em kiếm tiền tỷ trên sới bạc làm cách dễ dàng anh em nhé đấy tôi lên sẽ khởi động máy lên này sẽ khởi động máy lên này anh em nhé thì dòng máy này nó là cái dòng máy hiện đại nhất hiện nay anh em nhé nó có thể tích hợp cho anh em tất cả các trò chơi để hỗ trợ anh em về bài lá bịp này anh em nhé Đấy, tôi sẽ sử dụng cái này để soi và máy này sẽ là máy chủ đặt trong người anh em nhé máy chủ cất đi cất đặt đi không phải quan tâm đến nữa anh em nhé ở đây anh em chỉ cần dùng duy nhất thì tôi điện thoại này thôi đấy cũng đã xong cái tôi xong anh em chỉ cần cháo bài và chia anh em nhé và tại sao tôi nói nó là một sản phẩm toàn diện bởi vì nó sẽ giúp cho anh em này mang trên thắng tuyệt đối này không còn dựa vào ngày dụng nữa anh em nhé chỉ việc anh em chỉ việc đặt xuống và nó sẽ đem lại chiến thắng cho anh em anh em nhé đặt bài xuống này tôi đang test cho anh em một cái bài liêu và cái chế độ chơi của nó là chế độ báo hai nhà lớn đẹp nhất anh em nhé số lần người chơi là 40 chơi anh em nhé ngày báo 21 thì nhà số 2 sẽ là gần nhất và nhà số 1 là sẽ là lần thứ hai anh em nhé anh em chú ý soi à, tìm hiểu video này Đấy. nhà số 1 sáu đẹp này Đấy, cao nhất nhà số 2 à, nhà số 2 là sáu điểm cao nhất này còn nhà số 1 là 5 điểm cao thứ hai anh em nhé Đấy, 5 điểm cao thứ hai hai nhà này là cái này hai là mùa này Đấy rất là đơn giản chơi không có trận may rủi đây nữa chỉ có chuyện ăn được và được bao kèm thôi anh em nhé nhà một hai này nhà số một cao nhất và nhà số hai là cao thứ hai này Đấy, anh em nhìn xem các trứng rõ ràng nhất này nhà số một là 9 điểm này Đấy, nhà số hai năm điểm này là hai nhà cao nhất đây rồi anh em nhé thì tùy vào anh em thích chơi kiểu gì anh em thích bốc cho anh em cao điểm nhất cũng được mà anh em thích làm thông báo cho nhà cắt cửa thông báo thứ tự để bắt cửa cũng được anh em nhé 42 này 4 này 4 đèn này bốn đèn cao nhất đây là số 2 ba đèn cao thứ hai này cao đèn cao thứ hai này Đấy đấy, ba được, tôi xin luôn ba được ba điểm hai này nhà này kém quyền này anh em nhé rất là đơn giản tôi thì sẽ không hoàn chuyện đen đỏ và phụ thuộc quả đen đỏ nữa anh em chơi được này thì có có tiền không có chuyện mất tiền anh em nhé hai ba, hai này số hai này chín điểm là cao nhất đây và tám biệt mà được hai này đây nhà hai này rất thấp anh em nhé rồi đánh rất là dễ tốc độ báo bài của nó thì nhanh ngang nhỏ máy anh em nhé cũng có độ trễ nhé ba hai ba hai này số ba chín điểm này và số hai năm điểm này hay là cao nhất bài mình nhé không nhà nào qua mình nhé Đấy. trường rất là đơn giản máy mới nên là nó cho chơi thử anh em nhé tôi sẽ bắt đầu lại Đấy, chơi chơi thử một vài phút thôi bốn ba bốn này số bốn tám đẹp này cao nhất này là số 3 này sáu điểm kd hai này sáu điểm kd hai này rất thấp này anh em nhìn để khảo sát thực tế chất lượng của sản phẩm anh em nhé báo rất là nhanh anh em nhé tổng đại lý cờ bịp làm cái video để giới thiệu đến ờ, các bạn cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D Đấy, thì ờ, đây cái số điện thoại bên nhà mình này các bạn mua hàng các bạn ờ, có thể gọi trực tiếp hoặc là zalo cho mình để mình tư vấn thêm thì trước mặt các bạn đây là đây, kính áp tròng 7D mới nhất năm nay đây mở các bạn xem này đây là cái cấu tạo của cái kính này đầu tiên là có một cái cây gắp kính này Đấy, cây đeo kính này, cho bạn đeo kính vào mắt này và đây là cái kính 7D này trong này đấy đây mình sẽ lấy cho bạn xem này và đeo các bạn là thử thử nghiệm bạn luôn này đây cái kính 7D thì nhìn ở đây không này với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành các bạn trong một năm thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của các bạn các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua đấy và đây là kính 7D này thì cách sử dụng của nó như thế nào thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn bài như nơi siêu ảnh gỏ luôn và cái ưu điểm của nó là không đau mắt là không cộn mắt là cực êm luôn đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng nhìn xuyên bài thì đeo như nào đây mình sẽ lấy cho các bạn xem này thì các bạn cầm cầm cái cái gắp kính này các bạn gắp cái kính ra đấy bạn để cái cây đeo kính sau đó các bạn cái chiều nào các bạn đeo được không quan trọng cái chiều nó là cái chiều nào cũng được các bạn để đây đấy tôi sẽ để các bạn xem này đấy như này này sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn đấy các bạn không cần phải ờ, phức tạp gì trong vấn đề đeo rất là dễ đeo thôi ai cũng có thể sử, sử dụng các bạn nhé đấy và các bạn đeo cả ngày được luôn đấy không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày đeo cả ngày luôn và có một cái lưu ý tiếp theo à, mình muốn lưu ý các bạn này tất cả các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bạn uh, phải đi theo bài thì đây đây là những cái mẫu bài bên mình thì uh, có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài chợ không mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài chợ mà phải bên nhà mình cung cấp thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn bài chợ đấy thì đây thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào thì tôi sẽ ờ, dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì ờ, không thể bằng ờ, các bạn đeo kính vào mắt được nó sẽ không nét bằng đây thì các bạn nhìn sẽ nhìn sẽ như này đây các bạn nhìn đều rất rõ rõ ràng con ca này đấy đấy con quy này đấy, con di bích này các bạn nhìn lưu, lưu ý cho tôi hai con thôi khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng đấy các bạn chơi như này mà chơi bài ngược này thì không ăn được tiền đấy thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền đấy con chín hình móc chìa khóa đây con 8 và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá đây là những con quy này con quy quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây là các bạn biết con quy cơ còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược không bên này đấy con tép thì nó đánh dấu ngang trên này đấy rất đơn giản như vậy các bạn có thể nhìn thấy cả chất luôn đấy như con tép con này con này con 10 tép các bạn này nhìn này đấy các bạn nhìn đâu đấy khi đeo kính thì như này nhưng các bạn đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là nó lại rõ gấp 10 lần như luôn đấy còn khi mà các bạn không đeo kính thì cái bài nó lại bình thường như này đấy thì với cái mẫu kính này mình cũng nhấn mạnh một lần nữa luôn các bạn mua thì các bạn phải alo trực tiếp cái số điện thoại mình 0984 80 bốn để tránh mua phải hàng giả hàng nhái à, với các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện được xe đỏ đấy thì, thì ngoài cái mẫu kính áp tròng này bên mình phân phối rất nhiều cái mẫu kính khác nữa và cái mẫu bài của nó thì cũng rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn chơi nhá đây thì à, các bạn ở ngoài bắc thì hay chơi là rồng vàng rồng đỏ này đấy các bạn nhìn cái bao này đấy, bên mình đều có này hay là bài à, bài cúc áo đấy, bài à, nhựa nước ngoài đấy các bạn nhìn này đây là bài nhựa nước ngoài bài là bài nhựa ở đây trong miền Nam bây giờ này bao dội chơi cái mẫu bài trắng như này đấy như vỏ thì mẫu bài trắng lại vỏ như này à, nõi như này như vỏ trắng như này và cái mẫu bài nước và ga thì một cái mẫu một trong những cái bài cực phổ thông và một cái mẫu nữa là mẫu bài đô la đô la trắng đô la vàng thì mình đều có bạn nhé đấy thì ờ, mình đều lưu ý cả các bạn là tất cả các sản phẩm như mình là được bảo hành trong một năm đấy thì mình ờ, mẫu kính mới nhất năm nay kính 7D mình có hai màu một là màu xanh là lá trời và một màu đỏ đấy các bạn đã xem cái hộp kính màu đỏ này đấy. thì à, để tránh mua phải hàng giả hàng nhái các bạn alo trực tiếp chỗ này nha hoặc zalo để mình tư vấn thêm thì bên mình cung cấp rất nhiều những dụng cụ cờ bịp như bầu cua này tài xỉu sóc đĩa máy mài bịp đấy áo đổi bài kính áp tròng nhìn trên bài đấy thì ở à, video tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái máy mài bịp rồi cảm ơn các bạn xem chưa chào toàn thể anh em chơi môn bài lá ngày hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là ví đổi bài thì đây là cái số điện thoại à, bên đại ờ, lý cho mình này 0984 80 49 anh em alo trực tiếp cho mình để tránh mua phải rằng giả hàng nhái thì trước mặt anh em đây là những cái ví mình ờ, nhập khẩu từ Nhật Bản về thì đây cái ưu điểm của cái ví đổi bài mình nhập khẩu từ Nhật Bản này thì cái da nó rất là đẹp nha anh em nhá đấy rất là bền và đẹp và cái đổi bài của nó thì rất là êm đây anh em nhìn này đấy. đổi bài thì cực êm luôn và nhanh không phải có một giây là đổi xong con bài rồi đấy cách thức chơi rất đơn giản thôi anh em cho một con bài giấu sẵn vào đây như anh em nhớ ván này con bốn đấy thì ván sau anh em chia ra anh em sẽ bỏ cái con không cần thiết vào là lấy con bốn ra làm sao ghép hợp là ok đấy thì bây giờ mình sẽ đánh trực tiếp cho anh em một cái ván bài thực tế để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó nhá đây cái ví này thì anh em có thể đựng tiền bình thường này đấy đúc uh, thẻ atm đúc chứng minh thư ở đây và đặc điểm của cái ví này là dùng sạc đây là cái đầu sạc của nó này đấy thì khi anh em đúc bài vào và anh em muốn xả con bài ra thì nó có một cái nút xả ở đây đây anh em bấm vào nó là sẽ xả con bài ra nếu em không cần dùng và cái sạc này để tôi sẽ tròn bài hút nó sẵn vào cái sạc này thì em sử dụng cái đầu sạc anh cắm vào đây cắm ổ điện thì anh em có thể dùng được khoảng một lần sạc một tiếng là anh em còn chơi được một tuần luôn anh em nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ đánh một cái ván thực tế để anh em hiểu về cách thức chơi cái này nhá cái này có thể chơi được tất cả các môn bài áp dụng được vào cho nó đây số điện thoại à, đại lý mình mình này để tránh mua hàng giả nhá anh em nhá đây thì anh em đi cho tôi là cái bài nào nó cũng có thể đổi được nhá đấy không quan trọng là bài nào nó cũng đổi được hết bài à, gì cũng được cứ mua một con bài là nó sẽ tự đổi được hết đây ví dụ anh em đánh một ván liêng này đi một cái ván liêng như thế này đấy đúng không thì anh em được là 8 điểm đúng không nhưng anh em lúc đấy là tôi cho sẵn một con mây rồi anh em đổi à, ra lấy con 4 thì anh em sẽ là 9 điểm đấy cách thức rất đơn giản mà chơi cực kỳ là hiệu quả luôn đấy liêng chín là ok rồi đấy có thể khi anh em gặp nước mà anh em đổi khéo có thành liêng luôn đấy thì đây tôi cho lại nhanh nhanh anh em nhìn này đổi ra này đấy cái này thì cực bảo mật an toàn anh em nhá đấy đây là cái ví đổi bài sản phẩm nhà tôi thì anh em cứ alo trực tiếp số này này sẽ được bảo hành cho anh em là tất cả anh em mua sẽ được bảo anh vực kèm theo thẻ bài này là một năm đấy một năm nếu mà có hàng hóa gì anh em gửi cho tôi tôi sẽ sửa lại cho anh em đấy còn nếu trong tuần đầu thì nó đổi mới 100 trăm nếu đồng tuần đầu tiên anh em mua một hàng hóa gì đổi mới 100 phần trăm đấy thì bên cạnh những cái phí đổi bài này nhà tôi còn phân phối thêm những cái mẫu đổi bài khác chẳng hạn như những cái điện thoại đổi bài đây thì đây giới thiệu anh em đây là cái iPhone đổi bài anh em này đây là cái điện thoại iphone đổi bài anh em nhá đấy anh em để con bài vào nó sẽ tự hút tự đặt ra iphone đổi bài một chiếc iphone đổi bài anh em nhá cái sản phẩm này thì nó mắc hơn cái ví nhưng nó nhỏ gọn hơn chiếc iphone đổi bài này bên cạnh iphone đổi bài thì mình còn phân phối thêm những cái mẫu áo khoác đổi bài như này rồi đây những cái mẫu áo đổi bài anh em nhá áo khoác ở ờ, mùa đông ấy đấy đây là cái phần đổi đổi bài anh em tròn bài nó tự hút vào anh cảm như cái mẫu áo thun đổi bài như này đây đây mẫu áo thun đổi bài anh em cho con bài đây là đây là tôi hút tay anh em nhìn này đấy là áo thun đổi bài anh em nhá đấy rất là hiệu quả trong bộ môn bài bịp anh em có thể chơi được tất cả các môn ba cây liêng sâm phẩm bài cào đấy rất hiệu quả luôn thì bên cạnh những cái uh, mẫu áo ví đổi bài nhà tôi cung cấp thêm những cái máy đánh bài bịp này kính áp tròng nhìn xuyên bài đây giới hạn em thêm là cái kính này bây giờ tôi sẽ đi vào tôi sẽ giới thiệu chi tiết cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài cho anh em nha đấy